Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hãy ấn like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được ờ, thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Trước tiên, mình xin chúc mừng anh em trong nhóm đã hấp full được mã kèo Fulham cộng 1 cùng với mã xỉu 2.5 cả chặn trong cuộc đối đầu giữa Chelsea với Fulham diễn ra vào tối ngày hôm qua thì anh em nào muốn vào nhóm cùng đồng hành và tham khảo các mã kèo ở các trận đấu sắp tới hoặc là muốn tìm một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho anh em à, quay lại với video này mình sẽ nhận định cho anh em cuộc đối đầu giữa à, Wolbert và Bayern tại à, vòng 19 Bundesliga trận đấu này được diễn ra à, vào lúc 23 giờ 30 tối hôm nay đội chủ nhà Wolbert đang xếp thứ 7 tại bảng xếp hạng Bundesliga với 29 điểm có được sau 18 vòng đấu và có được 8 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ phải nhận 5 thất bại. Nhìn chung thì ờ, Wolbert hiện tại vẫn còn cơ hội để giành vé tham dự ờ, cúp châu Âu khi ờ, chỉ kém top 4 với 5 điểm cách biệt. Và sau khi trải qua các trận thắng đậm liên tiếp tại Bundesliga như chiến thắng 6-0 trước Feyenoord và 5-0 trước Hertha Berlin thì hai trận gần đây bài sói có vẻ bị chững lại khi để thua cùng tỷ số 1-2 trước uh, Berman tại Bundesliga và bị loại uh, trước uh, Union Berlin ở cúp quốc gia Đức. Còn về đội khách uh, Bayern Munich đang đứng đầu trên bảng xếp hạng Bundesliga với 37 điểm sau 18 vòng đấu nhưng hiện tại à, đội top 5 của giải đấu này không quá cách biệt nhau khi à, lần lượt phía sau Bayern là top 2 Union Berlin với 36 điểm, à, Leipzig với 35 điểm và Dortmund cùng với uh, với 34 điểm. <coughs> Khoảng cách đội đầu bảng Bayern với top 5 chỉ là 3 điểm cách biệt sau giai đoạn lượt đi thì uh, kết quả này cho thấy thực lực của các đội bóng tại uh, Bundesliga ở mùa giải này khá ngang nhau và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ ở các trận đấu sắp tới. Và kể từ đầu năm 2023, phong độ của uh, Bayern đã sa sút uh, một cách khó hiểu khi liên tiếp để mất điểm tại uh, Bundesliga. Theo đó thì uh, Hầm Xám có kết quả hòa 1-1 với 3 lượt chặn gần nhất tại giải đấu này. Với một phong độ không được tốt ở thời điểm hiện tại và đêm nay lại phải làm khách trên sân của Wolfsburg một đội bóng cũng có phong độ ờ, khá tốt ở mùa giải này sẽ là một trận đấu ờ, thử thách cho Ben Munich dù ờ, cho trong lịch sử đối đầu lợi thế đều nghiêng về phía hùm xám khi bắt bại 12 trận liên tiếp với 10 chiến thắng và hai trận hòa trước Wolfsburg mình sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số về lịch sử đối đầu của hai đội như là Bayern không thua trước Wolfsburg ở 17 trận gần nhất và bầy sói cũng bị đều bị thủng lưới trước Bayern ở 20 trận gặp nhau gần đây và cặp đấu này đối đầu thường xuất hiện rất nhiều bàn thắng điển hình như là 5 trong 6 trận gần đây cả hai đội ờ, kết thúc trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên và bn là đội giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 ở 5 trận đấu đó trước khi đến với tỷ lệ kèo mình sẽ nói sơ qua về ờ, đội hình ra sân dự kiến của hai đội uh, ờ, Wolbert ra sân với sơ đồ 433 và bài 6 chỉ thiếu vắng mỗi uh, Lucas Enmatha do chưa bình phục chấn thương còn đội khách bn ra sân với đội hình quen thuộc 4231 thì ở trận đấu này huấn luyện viên uh, Narenman sẽ không có được sự phục vụ của uh, Lucas Hernandez hay là Mazzio cũng như là Sadio Mane và thủ thành ờ, Neuer. Và nhà cái cũng đề cao ờ, khả năng giành chiến thắng của Bayern trong ờ, trận này khá cao khi đưa ra tỷ lệ kèo chấp một hòa cả trận và chấp nửa trái ngay trong hiệp 1. Với mã kèo này, tốt nhất anh em không nên vào vì các trận đấu gần đây của Bayern đều rất là khó đoán và xảy ra nhiều bất ngờ. Nhưng mà anh em có thể đầu tư vào mã kèo tại 1.25 hiệp 1 ở cuộc đối đầu này cùng với đó là mã kèo à, tại góc 9.5 cả chặn à, vì 4 trên 5 chặn đối đầu gần đây của cả hai đều về mức tại gốc cùng với số bàn thắng 3 bàn trở lên trên mỗi chặn nên anh em à, có thể đầu tư vào hai mã kèo này ngoài ra thì còn có mã kèo à, hai đội cùng ghi bàn cũng như kèo thẻ kèo gung và còn rất nhiều các mã kèo khác đặc biệt là các mã kèo này chỉ có khi anh em chơi trực tiếp trên trang thôi còn anh em nào chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn chỉ chơi được những kèo đơn giản như là kèo chấp với kèo à, tài xỉu cá chặn đấy chưa nói đến việc là bị mắc like và còn nhiều à, vấn đề phức tạp khác nữa nên anh em nào cần vào nhóm và muốn chơi nhiều mã kèo hơn thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram à, kèo bóng cao tiếng mình sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi à, để anh em có thể lựa chọn thoải mái ra vào rất là nhiều các mã kèo khác mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được à, thông báo khi có video mới nhất từ kênh à, Cao Tiến Sơ Kèo.